à, xin giới thiệu với các bạn hai cái mẫu bánh hơi à, dành cho xe đẩy hàng à, chạy động cơ điện hoặc là chạy trục cầu điện nhé à, cái này à, các bạn là có thể sử dụng ở trong nhà xưởng bánh hơi cho nó êm Đấy, bên em có cả bánh đặc nữa thì cái mẫu bánh đầu tiên là có bản rộng 9 cm nốt có gai hàng này thì khả năng à, chịu à, à, đinh à, chịu à, cái nền à, xưởng kém mà dễ bị thủng xăm nốt ấy thì thằng này chịu tốt hơn đấy nhưng mà nó sẽ có gai đấy. À, tim à, bốn con ốc ở trong này là đo chéo là đo là tim 10 đo ốc cạnh nhau là 7 và lỗ tâm là lỗ 63 thông số của bánh được tên là 5350 6 tiếp theo thì giới thiệu đến các bạn là một cái mẫu bánh nữa là mẫu 13 x 5.0 thứ sáu hai mẫu này thì đều có đường kính là 30 cái mẫu này thì à, bản rộng hơn bản rộng là 11 cm đây à, cái à, gai nó trơn hơn ưu tiên là đi những cái nền nhẵn thì đi êm còn cái à, mẫu bánh này là mẫu bánh gai cao gai cao thì chỉ cao khoảng 1 cm thôi thì nó ưu, ưu, ưu tiên là những cái nền xưởng mà kém dễ bị thủng lốp thủng xăm ấy thì thằng này nó sẽ chịu tốt hơn còn à, đi trên đường bằng như là nền xưởng may rồi các cái xưởng khác ấy xưởng nhà sàn công nghiệp ấy, thì à, đi nốt nhắn này hơn đấy thì trong này là mình sẽ giới thiệu cho các bạn hai cái mẫu này à, những cái mẫu này thì à, đều lắp vừa những cái trục cầu có tăm bua là 130 thôi các bạn nhé đấy tăm bua lớn hơn không lắp vừa đâu đây đây là cái lòng trong của cái bánh là nó khoảng 14 à, cm này đấy cái lòng trong tăm bua của nó là khoảng 13,5 này cho nên những cái tăm bua lớn quá là không vừa được nên các bạn lưu ý mua trục cầu bên em thì à, sẽ bán cho các bạn là nắp vừa luôn đấy những cái cầu tăm bua bé thì mới nắp được told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way and guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me man, I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me? Well then baby I have a taste All the highs and the lows, no you'll never be the same I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain If you're sticking by my side, maybe we could be okay Okay, okay, maybe you could be the change I need today I promise